đó thì ở trong video trước thì mình cũng đã uh, chia sẻ demo cho anh em cách chúng ta là nạp 49 TX rồi đó tức là nạp 50 TX phí là 1 TX nên là còn 49 TX ấy. thì ở trong video này mình vẫn tiếp tục để chia sẻ hướng dẫn cho anh em cách chúng ta nạp tiền nha anh em nhấn mục gửi tiền này đó thì đây chúng ta sẽ có hai tài khoản nạp tiền rồi đây mình nạp tiền tài khoản cơ bản mình nhấn chọn vào này thì ở đây sẽ có hình ảnh mã QR cũng như là địa chỉ ví TX của anh em nha anh em nhấn vào sao chép địa chỉ này để thấy sao chép địa chỉ ví thế này sau đó truy cập vào các ví điện tử như Binance, Tronet, rồi MetaMask, cũng như là Alert, vân vân và MMH kế tiếp chuyển tiền địa chỉ này để thế này nạp tiền ra ok đây là ví tiền tử Binance của mình đầu tiên nhất là mục địa chỉ anh em sẽ tiến hành dán địa chỉ ví tên vừa nãy của anh em trên app kia vào đây ha thì một mạng lưới sẽ tự động khớp mạng lưới là cho TDC 20 này sau đó một số lượng thì anh em sẽ nhập số TDC anh em muốn nạp vào app kia nha dù đây mình nạp 50 tích trả hạn này thì em quan sát này là mình sẽ nhận được 49 tiện trên app kia nha kế tiếp mình sẽ nhấn rút ở góc bên phải dưới cùng này sau đó chọn xác nhận nha ok sau khi chuyển tiền xong đồ đó thì em quay trở lại app và nhấn mục nạp tiền hoàn thành cho mình nha rồi gửi thành công này ok mình sẽ loát lại trang nha đó anh em quan sát này mục deposit amount là mình đã cộng 49 tích thành công vào rồi nha nâng tổng số tích của mình ở mục này lên là 98 tích này thì đó là cách nạp tiền vào đây tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho em những mục khác này ở đây có 6% TRX và 6% UST này có nghĩa là sao là anh em sẽ nhận được 6% trên tổng số TRX hoặc UST anh em đầu tư nha đây là một số trung bình luôn còn anh em đầu tư bao nhiêu thì sẽ có một mức lợi nhuận khác nhau nha và cứ sau 24 giờ tức là một ngày anh em sẽ rút tiền được một lần nha ok tiếp theo nữa mình sẽ chia sẻ review cho anh em một chín rưỡi này ở đây sẽ có cái gói đầu tư nha sẽ có rất nhiều gói anh em muốn đầu tư nhấn chọn gói nào Đấy.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 thì đây sẽ có level 1 đây có hai và level 3 này đó ok kia nữa thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em cách chúng ta rút tiền nha anh em nhấn mục withdraw này rút tiền này thì ở đây chúng ta sẽ có hai tài khoản rút tiền là tài khoản cơ bản và tài khoản ừ, quảng cáo đó và giới hạn rút tiền của mình mình có thể rút tối đa là 2,94 nha nên mình sẽ điền vào mục này là 2,4 này kế tiếp mục này thì em sẽ tiến hành giá địa chỉ ví tết của anh em đó sau đó nhấn vào add address để tiến hành thêm địa chỉ ở mục này thì em sẽ tiến hành nhập mật khẩu rút tiền nhé cuối cùng anh em nhấn vào submit để xác nhận rút tiền này rồi lúc này xung thông báo là withdraw success tức là chúng ta đã rút tiền thành công rồi nha ok bây giờ mình sẽ tiến hành truy cập ví Binance của mình xem tiền xem thế của mình đã được cộng chưa ha rồi thì em quan sát này là mình cũng đã nhận 2,94 TX thành công rồi nha đó anh em thể quan sát thấy ha thì đó là cách rút tiền cho em này